Ven đây Ok rồi có có quen rồi Đi lên đi Đồng đi Ok từ từ từ có hai thằng nhá Để mình lên trước này Ok clear rồi đấy Đây Ok ok dép là người đấy không phải bốt đâu thấy chưa thấy thấy đâu chưa chưa thấy thấy nó bắn này bắn áp rồi. tap mini à ừ đơ chứ người phải không người người người người ông ơi đang trong nhà này này trong nhà tôi thôi này. oh, cover me, cover me, cover me. Ôi vãi, nội định mệnh. Không gạt rồi. Ôi. Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú ơi. Ngọt bạn. Quạt, quạt đi, quạt, quạt, đi, quạt. Nó quan, nó quan. Clear, clear, ok. Được rồi sao bắn đây kia kia kia kia kia đây này bị bắn cũng về bắn đấy không sao tôi một cái kia kiếm anh kia kiếm anh mình sẽ trồng ôi thế mà không nốc kìa đổ súng đi đổ súng đi mà bốn đi giờ giờ giờ kia còn kia kia còn kia dưới cái... ok kia kia kia kia kia mà clear ờ ngon ừ. chết rồi chết rồi two people là dạ, là dạ. dạ, tam tam tam tam lĩnh mũi tam lĩnh mũi Ố, what? Mất mũ. Ố đừng lên, đừng lên, đừng lên, đừng lên. Chọn lấy. Fit in, fit in, fit in, fit in. Clear, one people, one people. Có người đang bên cạnh kìa. Number one, number one. Cho bạn một kill rồi xong chơi mai anh mà ngay làm tí kia bệnh viện uột kia <laughs> làm kia mình ờ uh, 15 15 15 15 15 15 15 đâu nè 15 15 Meletia, meletia, meletia, meletia, meletia. Cover me, cover me. Yeah. Go, go, go, go. Meletia, meletia, meletia, meletia. Home, home, home, home, home, home. At home, at home, at home, at home. Oh, nice. Nice sợ Nó nhảy ra ngoài rồi. Bắn vượt. Nó ở trên à? Ôi dồi ôi. Con mình ném hai hai quả lựu đạn rồi. Ở trên. chưa clear đâu nhá ừ, okay. bên bên bên, bên trái còn con này ừ, ở trên này xong còn cho con trên này thôi còn con người con người ừ. từ từ từ từ còn hai thằng còn, còn hai thằng nhá còn hai người cơ ừ. máu không máu không không có mà có pen thôi đây nước đây pen đây ok rồi có có pen rồi đi lên đi Đồng đi ok từ từ từ có hai thằng nhá để mình lên trước này Ok, clear rồi đấy. Đây. Ok ok. Ok. Người bước chân là là bắn ở dưới rồi. Hạ rồi mà. À, đây đây này, đây mới phải người này. Rồi nốc, chết luôn rồi đấy kìa. súng rồi May quá vừa lượng được mấy viên đạn nó bắn luôn Đấy, mở cửa kiểu ấy nó mới phát hiện nó mới... hay vậy ôi rồi đơn giản quá yeah.